chào bà con, kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Sau đây là bản tin cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2023. Giá tiêu hôm nay tăng mạnh 1.000 đồng và giá cao nhất trên thị trường trong nước là 62.000 đồng trên kg. Hiện tại giá dao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng trên kg. Cụ thể Gia Lai là 59.000 đồng, Đắk lắc Đắk Nông là 60.500 đồng. Tại khu vực Đông Nam, Đông Nam Bộ giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu là 62.000 đồng trên kg. Tại Bình Phước Đồng Nai giá tiêu tăng lên mức là 61.500 đồng trên kg. Trên đây là cập nhật giá tiêu hôm nay trong nước ngày 11 tháng 2. Đến đây là hết. Kính chào bà con, tạm biệt bà con, chúng kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con trong các bản tin cập nhật giá tiêu tiếp theo nha.